xuất xứ từ Hàn Quốc và mình đặt ở Shopee mình đã đặt 6 vị là vị ờ, đào này vị ờ, bưởi ờ, vị rau xanh vị vải đây là vị uh, chua và cuối cùng là vị lị ở trong này thì có ghi là không sử dụng đường và uh, dùng cái bột cái cái bột cây khôn chắc đấy kiểu để làm chất tinh bột ấy nên là lượng calo ở trong này rất là ít rồi này như ở đây mỗi gói thì chỉ khoảng tầm từ 3 calo đến 7 calo thôi nói chung là nó rất là ít mà một cái gói này là 150 gram kìa và bây giờ mình sẽ áp dụng và review cho mọi người nha bây giờ thì hãy cùng mình ăn một tí thôi ok đầu tiên thì mình sẽ thử vị liệu trước nha ôi mở ra nhá mùi lựu thơm cực luôn đấy mọi người ạ rất là thơm đây mình mình đổ ra xem nhá à nó không phải màu hồng hồng của lựu đâu nó sẽ là màu trong ấy trong trong hơi hơi ngả vào một chút cái này là kiểu thạch uống ấy mình tưởng là nó có màu ấy nên là mình đổ ra xem nhưng mà nó không có màu thành phần ấy thì nó cũng không phải là à, ừ, nước trái cây hẳn mà nó chỉ là kiểu uh, nước cô đặc thế mà phần trăm nước hương liệu cô đặc nó rất ít không phải bảy phần trăm thôi đấy nên là mình nghĩ là ờ, ờ. màu sẽ như thế này chứ nó không phải là đỏ đỏ với lịm mình sẽ ăn thử nha rồi mọi người ừ. tuy là không đường nhưng mà nó rất là ngọt ngọt nó nó mình thấy là nó hơi ngọt so với khẩu vị của mình ấy và được cái là cái thạch nó mềm mềm lắm ấy mà nước nó nó ngọt ngọt mà kiểu tuy là nó hơi ngọt so với khẩu vị của mình nhưng mà nó rất là nhẹ kiểu như là lúc mà đưa vào miệng xong ấy là nó nó nó xuống luôn của họng nó không bị đọng lại ấy không bị đọng lại quá nhiều vị đường ấy nói chung là ăn cái này ngon được đấy rất là thơm mùi liệu luôn đấy cái này mình cho vào lại lại ăn ăn ngon ngon hết cả thật sự liệu nó thơm nữa thơm mùi liệu lắm mọi người ạ cái này ngon nha 9 điểm tiếp theo mình sẽ thử vị đào nhá thử thử xem nó có thơm không rõ mùi đào của ấy, giống kiểu cái IC đào ấy Cái này thì nó cũng trong trong luôn mọi người ạ Trong y hệt như cái kia Cái này thì nó cũng không có màu ấy nên nó sẽ tu luôn Không có màu ấy nên nó dễ tu Mình cảm giác nhỉ, cái vị đào này nó có nhiều thạch hơn cái vị liệu này vị liệu này thì nó nhiều nước hơn ấy là đào rất là thơm mùi đào luôn mặc dù nó chỉ có kiểu 0,7 hương liệu đào thôi ấy nhưng mà nó rất là thơm mùi đào nó cũng ngọt ngọt như cái vị này nhưng mà nó nó là kiểu ngọt thanh ấy ăn rất là ngon nhìn lắm luôn ấy thì cái này mà cho vào tủ lạnh xong ăn kiểu mát mát ấy eo ơi lúc chọn chọn hết hết sáu gói ngon ừ. mà không sợ béo em bún này chỉ có bảy 7 lo thôi đấy ăn thoải mái luôn không sợ béo cái này chín điểm hy vọng là cái vị vải nó thơm ui thơm lắm ấy giống kiểu cái cái thạch vải của long hải ấy mọi người nhìn như thế luôn thơm cực mọi người nhá ừ. cái vị vả này nhá thạch nó cũng đặc như kiểu cái đào này nó nhiều thạch hơn so với cái này mà vị đã cái à, nó rất là rõ ấy ngọt thanh ngọt thanh cũng kiểu như thế này ngon lắm mình thấy là mấy cái này đều ngon ấy vị sữa chua đi không biết là nó có giống như kiểu cái sữa chua uống không mùi này nó hơi giống như kiểu mùi cốm, cái cái cái cốm của trẻ em Ui. giống cực luôn mà cái này nó cũng dạng lỏng lỏng như cái vị liệu này này chứ nó không nhiều thật như mấy cái vị kia nói chung là uống cái này thì mình thấy cũng được thôi tại vì mình không thích cái vị sữa chua kiểu su su cho lắm mình thích cái vị kiểu sữa chua uống như kiểu ra cun hơn ấy nó khá là ok kiểu là nó không bị cái vị đường nó gắt quá ấy làm cho mình cảm thấy bị khó chịu ấy nó thanh nó rất là thanh ấy xuống họng phát là nó, nó xuống là nó không bị ứ lại ở cổ ấy nói chung là ăn ngon cũng rất là ok cái này giá thì nữa nha Thế đến gói thứ năm là nó xanh mùi mùi nho thơm cực như kiểu mùi mùi kẹo dẻo mà vị nho ấy cái kẹo viên viên nhỏ nhỏ này mà mà mà nó có các màu mà hồi bé hay ăn đấy mọi người cái này nhá lúc mà ngửi ấy thì nó nhiều vị nho nhưng mà lúc ăn ấy thì lại không cảm nhận rõ vị nho cho lắm cái kết cấu của cái này thì nó cũng đặc đặc như kiểu mấy cái vị vải và vị um, uh, đào này nó đặc như thế nhưng mà cái vị nho nó lại không rõ cho lắm mình thích là nó rõ vị nho hơn ấy mình lúc đầu ngửi ấy thì mình nghĩ là nó sẽ rất là rõ vị nho nhưng mà ăn thì không rõ lắm ừ. được cái là những cái hạch này ấy, rất là dễ ăn ăn kiểu mặc dù nó không đường ấy nhưng mà nó vẫn có vị ngọt đủ ấy mình ăn thì cảm thấy cuốn cuốn cực luôn ấy thực sự ấy cái này mà ngồi ăn một lúc chưa đến 3 phút đâu hết cái gói này nhưng mà kiểu ăn thì khó kén ấy Tôi tôi Mình order cái này trên Shopee thì có giá là 33 nghìn một gói Đấy Nhưng mà ngon Mà lại còn heo thì nữa Đấy nhưng mà đồ heo thì lúc nào cũng sẽ đắt hơn mà đến gói cuối cùng đi vị bưởi hồng à. không biết vị bưởi hồng thì nó có kiểu chua chua mà ngửi thì không thấy rõ vị bưởi ra lắm cái này hơi chua chua một chút hơi chua chua ngọt ngọt nhưng mà nó lại không rõ bị bưởi về kết cấu nhá nó đặc hơn cái gói đỉnh này nhưng mà nó lại lõm hơn cái gói giả ở giữa ấy là kiểu hút lên một cái là hút được thạch luôn đấy mọi người thạch nhá thạch nó không phải là kiểu dai ừ, dai giòn giòn mà mình mình ăn bình thường đâu mà nó kiểu nó mềm mềm ấy lúc mà hút lên phát xong rồi nó ừ. tụt tụt tụt tụt tụt thẳng thẳng lên ấy cũng không phải nhai luôn nhưng mà cái vị bưởi này không rõ vị bưởi lắm nếu như mà nó rõ vị bưởi hơn ấy thì nó sẽ ngon hơn được cái là cái này nó chua xong rồi nó hơi có vị chua chua này không hơi ngọt ngọt kiểu nó trung hòa thì vị em mình thích ăn cái kiểu nó chua chua ngọt ngọt này cái này mà rõ vị bưởi nữa thì xuất sắc luôn 8 điểm rưỡi Ok, tổng kết lại nhá Sau khi mà mình ăn thử tất cả 6 vị này Thì mình thích nhất là vị uh, vải đào và thịt picnic này đó liên quan đến mọi người mua thịt ba nhưng mà đấy ai mà kiểu thích ăn vặt nhưng mà lại sợ béo ấy vì một mùa giãn cách không bị béo phì như mình <laughs> thì hãy mua những cái gói thạch minh này các bạn có thể đặt ở trên shopee ấy có rất nhiều shop bán luôn đó giá thì nó cũng hơi đắt một xíu ba ba nghìn gói nhưng mà thích ăn vặt mà lại muốn heo thì thì phải chấp nhận thôi <laughs>